Bạn muốn tìm hiểu về con người, bạn muốn khám phá thế giới, vậy thì hãy đến với video ngay sau đây. Bồ câu đưa thư cho Ami bị thương nặng trong trận đánh nhưng vẫn kịp gửi tin về sở chỉ huy, giúp giải cứu gần 200 lính Mỹ ngày 8 tháng 10 năm 1918. Bồ câu đưa thư đóng vai trò quan trọng trong thông tin liên lạc trên chiến trường thời Thế chiến thứ nhất nhờ khả năng tìm đường ở khoảng cách xa và tốc độ lên tới 160 km h Chính những ưu điểm này biến chúng thành mục tiêu của đối phương và liên tục phải đối mặt với hiểm nguy khi thực hiện nhiệm vụ. Trong hoàn cảnh đó, còn bồ câu đưa thư mang tên Chơ Ami được quân đội Anh tặng cho sư đoàn bộ binh số 77 Mỹ, đã trở thành anh hùng khi giải cứu 200 binh sĩ lâm vào cảnh nguy hiểm cận kề. Sáng ngày 2 tháng 10 năm 1918, sư đoàn 77 tấn công cứ điểm Đức ở rừng Agony, đông bắc nước Pháp trong chiến dịch Mussy Agony. Lực lượng Mỹ nhận lệnh không được rút lui bằng mọi giá, nhằm giáng đòn cuối cùng vào quân Đức ở mặt trận phía Tây các binh sĩ tiểu đoàn số 1, Trung đoàn 308, Lữ đoàn Bộ binh 154 dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Charles White Wissosi được yêu cầu tiến công và chiếm đồi 198. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, không gian xung quanh chìm trong tĩnh lặng các binh sĩ Mỹ phát hiện rằng đồng minh bên sườn trái và sườn phải của họ đã bị quân Đức chế áp. Trung đoàn 308 và hai trung đoàn khác bị mắc kẹt ở hẻm núi Charlevo, nằm giữa hai ngọn đồi dốc có đầy lính Đức. Không thể rút quân, họ quyết định đào công sự trú ẩn và chờ viện binh. Sáng ngày 3 tháng 10, quân Đức bắt đầu tấn công từ mọi hướng. 550 binh sĩ tại hẻm núi Charlevoix phải hứng chịu đòn đánh từ súng cối, lính bắn tỉa và súng máy đối phương. Thiếu tá Witsosi ra lệnh cố thủ dù thiếu cả lương thực lẫn đạn dược. Nếu không được trì viện, lực lượng Mỹ chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Chỉ huy Mỹ biết chính xác vị trí lực lượng dưới quyền Witsosi, nhưng dường như pháo binh lại không nắm được thông tin. Dạng sáng ngày 4 tháng 10, Witsosi và cấp dưới bị pháo binh đồng minh tập kích dữ dội, trong khi hỏa lực từ quân Đức cũng không ngừng chút xuống vị trí của họ. Bị kẹt giữa hai làn đạn, quân Mỹ tìm cách bắt liên lạc với đồng minh để yêu cầu ngừng tấn công. Do đường dây liên lạc bị tín hiệu phá hủy, thiếu tá Witsosi viết vị trí vào một mảnh giấy sau đó giao liên lạc cho ông M. Richard gửi đi bằng bồ câu để yêu cầu pháo binh ngừng tấn công. Khi Richard chuẩn bị buộc ống thư vào chân con bồ câu, một quả đạn phát nổ ngay bên cạnh khiến nó bay mất. Cả đơn vị Mỹ khi đó còn chim bồ câu chưa Ami, niềm hy vọng cuối cùng của họ. chưa Ami từng hoàn thành 12 nhiệm vụ truyền tin ở khu vực Vơ Đăng trước đó. Ngay khi chưa Ami vừa bay khỏi công sự, một loạt đạn pháo dồn dập chút xuống, khiến nó quá hoảng sợ và đậu trên một cái cây gần đó, buộc Richard trèo lên xua đuổi. Chợ Ami sau đó bay đi, nhưng lập tức bị lính Đức phát hiện. Biết được tầm quan trọng của con chim, quân Đức dồn hết hỏa lực vào chợ Ami. Tuy nhiên, con chim bồ câu nhanh chóng bay khỏi tầm bắn. Chợ Ami vượt qua quãng đường 40 km về đến sở chỉ huy sư đoàn 77 lúc 15 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 10 trong tình trạng toàn thân đẫm máu. Nó bị thương ở ngực, mất một mắt và một chân, cùng một lỗ đạn trên cánh. Dù vậy, thông điệp được chuyển thành công và pháo binh Mỹ ngừng bắn sau đó 30 phút. Trong 4 ngày tiếp theo, binh sĩ tiểu đoàn 1 đẩy lùi các cuộc tấn công của Đức đến ngày 8 tháng 10, chỉ còn 197 trong số 550 binh sĩ sống sót và được lực lượng viện binh giải cứu. Chơ Ami được đưa đến bệnh viện giã chiến, các bác sĩ đã phẫu thuật và cứu sống nó. Quân đội Pháp trao huân chương cho chiến công cao nhất cho Chơ Ami vì thành tích của nó. Chơ Ami sống thêm 9 tháng trước khi chết ở căn cứ lục quân Monmouth tại bang New Jersey, Mỹ